Và thế là đã một tuần kể từ ngày đầu tiên, bác sĩ Trang trong đa vũ trụ dở hơi đến được với khán giả. Tôi tin rằng những ai đã may mắn có cơ hội được đi khám thì đều đã có những trải nghiệm thú vị nhất định của mình đối với bộ phim. Và cũng như hầu hết các bộ phim truyền thể khác, bác sĩ Trang có vô vàn chi tiết ẩn mà có lẽ bạn đã bỏ qua. Cong mải ngắm ngực của Elizabeth Olsen gì, đừng có loè tôi, biết hết. Và tôi ở đây để giúp các ông có thể vừa ngắm ngực mà cũng vẫn không bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào cả. Cảnh báo spoil cho bất kỳ ai chưa đi khám bác sĩ, vì sắp tới sẽ có một số đoạn spoil Doctor Strange 2. Ghét luôn. Khởi đầu phim, intro của Marvel Studio đã có một vài thay đổi với hoạt ảnh level up của Wanda trong WandaVision. Strange giảng hòa cùng Dormammu, Strange quyết định hy sinh thằng bạn và đặc biệt ở phía đầu chữ R là hình ảnh gia đình Wanda trong WandaVision trông khá là gia đình siêu nhân. Nếu để ý đến dạp phim phía sau ta sẽ thấy được dòng chữ Oz the Great and Powerful, một bộ phim về thế giới phù thủy do Sam Raimi cũng chính là đạo diễn của Doctor Strange phần 2 làm đạo diễn. Cảnh phim đầu tiên giới thiệu đến một biến thể của Doctor Strange với tên gọi Defender Strange nhưng mà toàn skill tấn công. Và từ giờ tôi sẽ gọi là Strange đỡ đầu. Trong comic, Strange đỡ đầu là một thành viên của một hội nhóm siêu anh hùng tên là The Defender, một tổ chức anh hùng tạp nham mỗi đội nhặt về một ít nên là bọn này vô kỷ luật và là lìn. Thằng nào thích thì làm, không thích thì nghỉ. Nhân vật mới tiếp theo là cô bé America Chavez, một siêu anh hùng trông tư bản y như cái tên, có khả năng mở cổng xuyên qua các vũ trụ. Câu thoại đầu tiên của cô bé là một câu tiếng Tây Ban Nha, ám chỉ America là siêu anh hùng gốc Latin đầu tiên của MCU. Ngoài ra cô bé cũng là siêu anh hùng LGBT đầu tiên của vũ trụ điện ảnh Marvel thể hiện qua việc trên ngực cô bé có huy hiệu biểu tượng cầu vồng lục sắc, chính là biểu tượng của cộng đồng này. Tiếp theo đó ta được giới thiệu đến với quyển sách Vishanti, một quyển sách đối nghịch với cuốn Dark Hole của Wanda, đại diện cho những phép thuật mang xu hướng thích đực, ấy chết tích cực. Cho dễ hiểu thì Vishanti là Dark nhân tâm, còn Dark Hole là Dark Meme. Ngoài ra, trên bìa cuốn sách ta thấy được biểu tượng giống với biểu tượng tại Sanctum Sanctorum. Khi bị con quái vật dồn đến đường cùng, Strange đỡ đầu đã quyết định hy sinh America như cách mà Doctor Strange hy sinh thằng bạn Tony Stark của mình. Ông nói với cô bé, This is the only way, khá khá tương đương với câu nói There was no other way trong Avengers Infinity War khi mà Doctor Strange nói với Tony lúc anh giao nộp viên đá thời gian cho Thanos. Sau đó Strange đỡ đầu nói In the grand calculus of the multiverse, their sacrifice mean far more than their death. Cũng tương tự như khi Strange nói với các ác nhân trong Spider-Man No Way Home, cảnh tiếp theo khi Stephen Strange tỉnh dậy. Nếu các bạn đã xem phim rồi thì chắc đều đã biết, giấc mơ của một người phản ánh chính biến thể của họ ở một vũ trụ khác, làm tôi nhớ đến giấc mơ MU vô địch C1 hôm qua của mình. Và một người khác cũng giống tôi, là Tony Stark trong Infinity War. Khi anh nói với Pepper, anh có một giấc mơ về một người con trai tên Morgan đó chắc chắn là một biến thể nào đó của Tony ở một vũ trụ khác. Vì trong MCU, người con tên Morgan của anh là con gái. Chiếc đồng hồ của Stephen đã bị vỡ do anh đã bị đánh đập bởi một đám cướp trong phần 1. Còn trong phần phim này ta biết đó là món quà của Christine tặng anh hồi hai người còn là sinh viên. Tiếp sau đó Stephen dùng phép để thắt cà vạt, một phần với anh Fleck, còn phần còn lại là do bàn tay của anh vẫn đang bị thương. Khi Stephen đến đám cưới của Christine, anh gặp lại bác sĩ Nicodemus West, người đã giúp anh không trở thành Nick Vujic trong phần 1. Trong cuộc nói chuyện của Stephen với Christine, anh đã biến cốc nước của cô thành rượu triệu giống như khi anh biến trà của Thor thành cốc bia trong Thor Ragnarok và tạo ra cái của nợ này. Stephen nói với Christine, anh phải hy sinh để bảo vệ em và anh rất vui vì em hạnh phúc. Hai câu nói sặc mùi người yêu cũ này vô tình chính là nội dung chính của phim vì phim chủ yếu xoay quanh chuyện chấp nhận hy sinh của Wanda và Stephen để bảo vệ người mình yêu thương và sau đó thì cũng không đạt được hạnh phúc mà mình mong muốn. Cảnh tiếp theo khi có biến xảy ra, Stephen rút áo choàng lơ lửng từ túi áo và nhảy xuống lên đồ trong không trung. Tương tự như khi Tony Stark mặc giáp trên không trong Avenger 1, nhưng chả ai bị phạt 70 triệu cả. Con quái vật mà Stephen phải đối mặt trong comic là một sinh vật biển tên Gargantos, chỉ đơn giản là một con bạch tuộc khổng lồ, nhưng khi lên phim lại có tạo hình giống với Shumagorath một con vèo cos hàng hiệu trong comic. Khi con bạch tuộc ném chiếc xe buýt về phía Stephen, ta thấy được ở đuôi xe có biển quảng cáo ghi Cafe Yave Unlock a ở đây trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là chìa khóa, ám chỉ cô bé America. Siêu anh hùng nói tiếng Tây Ban Nha chính là chìa khóa thông qua các vũ trụ. Ở phía bên trái khi chiếc xe buýt bị ném, ta có thể thấy biển hiệu tên Celestial. Lúc Strange nhảy từ trong nhà ra, ta có thể thấy một biển hiệu nhỏ tên Stanley, chính là tên thật của cụ Stanley con bạch tuộc đuổi theo cô bé America lên tường nhà, liên hệ cực mạnh đến một con bạch tuộc khác trong một bộ phim khác của Sam Raimi, không ai khác ngoài Doc Ock trong Spider-Man 2. Còn tôi thì nghĩ đến xúc tu và một bé gái. Ai, bậy quá, mày bậy. Trong cuộc nói chuyện của Stephen, Wong và America, cả Stephen và Wong đều nhắc đến Spider-Man và đó là tất cả những gì họ biết chứ không hề có cái tên Peter Parker nào cả. Điều này chính là do bùa phép của Stephen ở cuối Spider-Man No Way Home. America có hỏi anh chàng nhện này có bắn tơ từ mông không? Giống khi người nhện Tom Holland hỏi người nhện Toby Maguire về nơi bắn tơ của anh. Điểm thú vị là Stephen và Wong đều bối rối với câu hỏi này vì họ cũng không chắc là Spider-Man bắn tơ ra từ đâu. Và điều này thật là kỳ cục khi mà Stephen đã sát cánh với Spider-Man khá nhiều lần. Khi Stephen chôn Strange đỡ đầu, anh có nói từng chôn nhiều thứ tệ hơn. Tôi đoán chắc là anh chôn cái sự loser của mình khi mà người yêu anh đi lấy chồng. Khi Stephen đến gặp Wanda, anh có hỏi liệu đây có phải vườn táo, một sự ám chỉ trong tương lai Wanda sẽ trở thành một nữ hoàng phù thủy. Và ở phần cuối phim cũng có một cameo của bộ phim hoạt hình Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Kết giới của Wanda là một chi tiết thú vị. Khi Wanda ở trong kết giới này, cô sẽ không bị ảnh hưởng bởi các tác động phép thuật từ bên ngoài. Liệu có lẽ nào cô vẫn biết Peter Parker là người nhện mà thực dạng chả quan trọng vì cô có quan tâm mấy đến Peter Parker đâu. Trang phục của Wanda cũng đã khác so với trong Wanda Vision khi phần ngực áo của cô đã bị hắc hóa và ngón tay của cô cũng thế đầu ngón tay thâm đen không hề là do bán than hay là bốc cất mà hoàn toàn là do ảnh hưởng của cuốn đá khô Giống với trường hợp của Agatha Harkness tại đền Gamatash, ta thấy được sự trở lại của sư phụ Amir cổ tay cùng sự xuất hiện của một vài nhân vật mới như là Sarah, người tình của Gong trong comic và đô đốc bỏ xanh Rincha, không phải từ One Piece. Cảnh tiếp theo ta được chứng kiến hai cánh cổng dịch chuyển từ hai thánh đường còn lại của trái đất từ Hồng Kông và London đến đây để trợ giúp. Khi Wanda tìm cách phá tan lớp phòng thủ của Kamatash, cô đã dùng lại trò thôi miên, y hệt như trong Age of Ultron cảnh Wanda truy đuổi America áp dụng rất nhiều hiệu ứng cơ bản trong dòng phim kinh dị, từ việc đóng sập cửa, thế giới gương, bàn tay mọc lên từ dưới đất và khi Wanda cố thoát ra khỏi thế giới gương thì cô chui ra y hệt cái cách con quỷ cái này thoát ra trong The Ring. Tiếp đó là cảnh dịch chuyển qua các vũ trụ của Stephen và America. Ở vũ trụ đầu tiên ta có thể thấy được ba chiếc đầu khổng lồ, đó chính là The Living Tribunal hay Tòa án Sống. Trong comic đây chính là thực thể canh giữ đa vũ trụ, nhưng quyền năng thực sự của ông ta còn lớn hơn thế rất nhiều. Chẳng không lớn lắm vì bọn này phá banh tranh cái vũ trụ rồi con đâu. Tiếp đó là một vũ trụ hình tổ ong, liên hệ đến cái chết của hai người mẹ của America. Một chiếc xe taxi đi qua với dòng chữ Greenhouse Releasing đây chính là công ty đã phân phối bộ phim Evil Dead của Sam Raimi. Tại vũ trụ tương lai, một con drone đã xuất hiện khá giống với drone của Tony Stark trong Spider-Man Far From Home. Tiếp sau đó là một vũ trụ tại thời điểm năm 2009 với hiệu ứng nhiễu như mấy bộ phim ngày xưa. Bên trái là một chiếc ô tô đời cũ tại vũ trụ 838. America đã dịch chuyển Stephen và cô bé đến Sanctum Sanctorum ở vũ trụ này. Có nghĩa là America không chỉ có thể dịch chuyển đến các vũ trụ khác mà cô bé có thể lựa chọn cả địa điểm tại vũ trụ mà mình đến. Điều này cũng tương tự khi cô bé dịch chuyển đến vũ trụ 616, cô cũng đã dịch chuyển đến đúng Sanctum Sanctorum của Doctor Strange gốc ở cuối phim. Stephen cũng có nói America luôn đến được nơi mình cần và cô đã đến đúng chỗ của Steven về việc vũ trụ chính của MCU tên là 616 trong một cuộc phỏng vấn trước đây. Kevin Feige đã confirm vũ trụ của MCU là 199999, năm số 9. Nhưng bộ phim Doctor Strange phần 2 này lại xác nhận vũ trụ chính của MCU là 616 cùng tên với vũ trụ chính trong comic. Ta có thể thấy những easter egg về việc này thông qua đoạn băng về cuộc đời của Loki, biển báo nơi Ant-Man trở về trong Endgame hoặc là trong lời nói dối của Mysterio về đá vũ trụ. Khi đang đi trên đường, Stephen và America đã gặp một người bán pizza đây chính là nam diễn viên Bruce Campbell, một vai cameo không còn lạ lẫm gì trong 3 phần phim Spider-Man của Sam Raimi. Dòng chữ ở phía dưới bức tượng của Doctor Strange ghi là Earth Mightiest Hero, chính là tên gọi của Avenger trong comic. Trong cuộc nói chuyện với Mordo, Stephen đã bị hắn chuốc một thứ tên là Sand of Nisanti. Trong comic, Sand of Nisanti là một loại cát có khả năng khóa mõm các pháp sư, đặc biệt là pháp sư Trung Hoa và các pháp sư đường giữa. Trên bảng hiển thị tình trạng tay của Stephen, ta thấy được tay của anh vẫn chưa được chữa lành, giống y như Stephen ở vũ trụ 838. Ở phía bên trên, ta thấy một dòng ký hiệu là D23, ám chỉ Disney và năm thành lập 1923. Christine có nhắc nơi này được tài trợ bởi Baxter Foundation. Trong comic, Baxter Building là trụ sở của Fantastic Four, dẫn đầu bởi Reed Richards, một thành viên của hội Illuminati. Trong comic, Illuminati có hơi khác một chút so với phiên bản trong Doctor Strange phần 2. Bộ sậu bao gồm 6 thành viên, Iron Man, Reed Richards hay Mr. Fantastic đứng đầu Fantastic Four, Charles Xavier hay Giáo sư X đứng đầu X-Men, Black Bolt, vua của tộc Inhuman, Namor, Aquaman của Marvel và cuối cùng là Doctor Strange. Hội cũng có một thành viên khác là Black Panther nhưng do mấy bố này thượng đẳng quá nên anh cũng xin quit game sớm. Khi diện kiến hội Illuminati, Strange có nói rằng Didn't you guys chart in the 60s? Ám chỉ việc trong cái hội này chả khác gì một band nhạc. Và cũng liên hệ đến một câu thoại của Bruce Banner trong Avengers Infinity War khi anh nói về việc Avengers tan rã. Hội Illuminati cho rằng Stephen Strange là một mối đe dọa cần phải được loại bỏ. Điều này đã được nhắc đến trong Captain America The Winter Soldier. Reed có nói việc Stephen 616 đến vũ trụ này sẽ gây ra sự kiện Incursion. Đây là một sự kiện quan trọng trong comic khi mà các vũ vũ trụ bị hợp lại và từ đó dẫn đến một sự kiện lớn hơn là Secret War. Tiếp theo đó là sự xuất hiện của giáo sư X với chiếc xe lăn giống y như phiên bản hoạt hình X-Men 590. Ở phía bên trái ngoài cùng, ta thấy một chiếc ghế trống. Đây chính là chiếc ghế của Stephen Strange 838 nhưng hiện tại đã chết và người thay thế có thể là một trong những tin đồn gần đây. Superior Iron Man của Tom Cruise hoặc khả năng cao hơn là Ultron vì đoạn sau cũng có được nhắc qua. Cũng không thể loại bỏ trường hợp ghế trống đó là của Black Panther y như trong comic. Giáo sư X cho Stephen 616 xem lại cuộc chiến chống Thanos của hội. Ta thấy được găng tay của Thanos không có đủ đá, cụ thể hơn là viên đá linh hồn có nghĩa là Vision ở vũ trụ này chưa chết Cũng đúng tại Thanos đã chết ngay từ Titan rồi nên hoàn toàn không thể xuống Wakanda để giết Vision được Lúc sau giáo sư X có nói, Just because someone stumbles and loses their path doesn't mean they're lost forever. Tương tự như khi ông nói với chính phiên bản trẻ của mình trong Days of Future Past, trong cảnh chiến đấu giữa Illuminati và Wanda, Captain Carter đã nói I can do this all day, y như Captain America. Wanda khi truy đuổi Stephen và America có tạo hình máu me và dáng đi cả nhắc, khá tương đồng với zombie Wanda trong series What If. Khi quyển sách Vishanti bị đốt cháy, ta thấy được biểu tượng hình ngôi sao trên trang giấy, ám chỉ việc America sẽ chính là người giải quyết toàn bộ chuyện này. Stephen đã thấy điều này nên cuối phim anh mới để America xử lý mọi thứ. Trận chiến giữa Stephen và Sinister Strange bằng âm nhạc là một cảnh vô cùng thú vị, làm tôi liên tưởng đến trận chiến guitar trong Scott Pilgrim King vs. The World và Kamen Rider Ghost. Khi Stephen sử dụng đao khô tại vũ trụ của Sinister Strength và bị những bóng ma quấy rối, Christine đã sử dụng Brazier Bomb Goliath để hạ chúng và vũ khí này đã từng xuất hiện trong Doctor Strange phần 1 khi Stephen đánh nhau với Caecilius. Trong cảnh cuối cùng Stephen đã xuất hiện con mắt thứ ba do anh đã sử dụng quyền Darkhold trước đó ở cảnh After Credit. Ta được giới thiệu với một nhân vật mới toanh của MCU, Clea Strange, thủ vai bởi Charlie Theron trong comic, cô là người tình và là cộng sự của Doctor Strange. Chúng ta buộc phải chờ phần tiếp theo để nắm được vai trò của cô rõ hơn. Nhưng rõ ràng là bài bài Christine, Lia ngon hơn nhiều. Và trên đây là toàn bộ những chi tiết ẩn tôi đã nhặt được trong Doctor Strange 2. Nếu các bạn tìm được điều gì khác, hãy comment ở phần bên dưới. Tôi sẽ đọc nhưng không rep và tôi là Quại. Xin chào.